Phật A Di Đà 下方。 phật Oh. Uh... đà phật Phật A Di Đà Phật ฟังงา đà phật đà phật 啊。 لا phân văn di đà Phật Di Đà Phật كلا يوما độ 啊。 phục nguyện chung thân không tận bình tâm không hôn mê nhất tâm niệm phật phật và thanh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về tây phương cực lạc đệ tử chúng con nguyện đứng quán thế âm bồ tát thủy từ chân kết quán phóng ngọc hào quang à, gia hồ đề tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm tưởng an lạc tận bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phước huệ trang nghiêm xuân đa kia khánh hà bảo bình an thu tống tam tài đồng nghinh bạch phước à, một hậu đắc di đà thọ con nguyện đức phật a di đà thùy từ phóng ngọc hào quang tin dẫn chương linh vong linh cửu huyền thân tổ tập nhị loại cô hồn ngã quỷ hà sa hữu vị vô nên thính pháp tóc xả mê đồ siêu sanh tình na đồn phổ miệng âm siêu dương tới phạm giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiếm di đà đồng ngộ vô